Chào các bạn, mình là Đinh Thu Phương, hiện mình đang là huấn luyện viên của hệ thống khởi nghiệp cộng đồng từ kinh doanh online. À, trước đây thì mình cũng đã làm khá nhiều các cái video chia sẻ về những cái kiến thức cũng như các cái kỹ năng và mô hình ừ, kinh doanh online tại Ruby. Và hôm nay thì mình tiếp tục làm một cái video mới và liên quan đến một số các cái kỹ năng dành cho các cái đại lý à, cũng như là công tác viên tại Ruby và nếu bạn là những người hiện đang kinh doanh trong cái hệ thống BOT và bạn chưa có thời gian để mà uh, tham gia các cái um, buổi zoom 50 em vào hàng ngày hàng tuần ấy thì bạn có thể uh, like và đăng ký cái kênh uh, khởi nghiệp cộng đồng từ kinh doanh online của mình để các bạn có thể uh, nghe được mọi lúc mọi nơi và vận dụng được các cái kỹ năng À, bán hàng chốt sale cũng như là các cái kỹ năng kết nối giữa các cái à, công tác viên và đại lý của mình một cách tốt nhất Uh, chắc là nhiều người cũng chưa hình dung được cái kỹ năng ABC trong kinh doanh online tại Dropy là gì à, thì kỹ năng ABC nó là một cái kỹ năng mà tất cả các cái đại lý và công tác viên và đặc biệt là đại lý thì cần phải nắm vững và cần phải à, linh hoạt để thực hiện để nhằm mục đích là mở rộng cái hệ thống của mình thì kỹ năng ABC ở trong này thì nó là một cái phương pháp nguồn sức hiệu quả và cái nguồn sức này thì thứ nhất là nó giúp cho người mới có thể phát triển kinh doanh ngay cả khi họ chưa có kiến thức và kỹ năng ở đây chúng ta thấy rằng là ở các cái um, video trước của mình á, thì mình có phân tích về những cái ưu điểm và hạn chế của các cái mô hình kinh doanh online hiện nay trong đó có mô hình Dropy thì mô hình Dropy là có một cái ưu điểm là những cái là một cái mô hình mà có thể dành cho tất cả mọi người như vậy kể cả những người mà chưa có kiến thức và kỹ năng về kinh doanh hoặc là về sản phẩm thì chúng ta cũng có thể tham gia được à, do đó cho nên là khi chúng ta đã sang ra vào hệ thống mà chúng ta chưa có kiến thức và kỹ năng thì chắc chắn là chúng ta không có không bán được hàng không mở rộng được hệ thống vì vậy thì cái kỹ năng ABC này là một cái kỹ năng rất cần thiết mà để chúng ta có thể mượn sức của người khác mượn sức của đồng đội để phát triển hệ thống cho mình à, việc thứ hai nữa là chúng ta có thể mượn sức của người khác để cho cái việc chốt sale hiệu quả tức là cái việc mà bán hàng của chúng ta hiệu quả nhất và thứ ba nữa là nó sẽ khai thác được tối đa sức mạnh của hệ thống bởi vì là chúng ta không khuyến khích tôi cũng không khuyến khích cái việc là một mình mình có thể làm được tất cả mọi việc mà ở trong hệ thống của chúng ta thì thì sẽ có những cái người mà họ có điểm mạnh về cái um, lĩnh vực này và có những người họ có điểm mạnh về lĩnh vực khác vì thế chúng ta sẽ khai thác tối đa cái sức mạnh của hệ thống sức mạnh của từng người một bởi một cái đặc điểm mà rất nổi bật của kinh doanh online tại Doropy đó là một cái hệ thống kinh doanh online dành cho tất cả mọi người và tất cả mọi người vào trong hệ thống này thì với một cái với một cái tinh thần là hỗ trợ tương trợ lẫn nhau và không hề có sự cạnh tranh ở đây vì vậy cho nên là là chúng ta có thể làm tốt cái việc mượn sức này thì từ cái việc chúng ta không có kiến thức và kỹ năng thì chúng ta cũng có thể là những người bán hàng giỏi nhất đó, thì tại sao chúng ta lại phải khai ờ, thác cái sức mạnh của hệ thống có một câu nói của à, lý tiểu long ấy, là như thế này tôi không sợ một người biết một nghìn cú đá mà tôi chỉ sợ người đá một cú đá à, 10 tôi không sợ người biết mười nghìn cú đá mà tôi chỉ sợ người đá một cú đá mười nghìn lần có nghĩa là một người mà đã biết đá mười nghìn cú đá thì chưa chắc những cú đá đó đã có chất lượng nhưng một người họ đá một cú đá 10.000 lần á, thì chắc chắn rằng là cái cú đá của họ rất là có chất lượng vì thế mà những cái đại lý và cộng tác viên mà vừa mới tham gia vào hệ thống thì chúng ta chưa có các cái kỹ năng và kiến thức cho nên chúng ta sẽ mượn sức mượn sức của những cái người khác ở trong hệ thống những cái người đi trước để mà tìm kiếm cái nguồn thu nhập cho mình đó và như vậy thì kỹ năng abc là gì thì chúng ta tạm xem nó như thế này kỹ năng ABC đó A là viết tắt của từ là advision à, đó là người hướng dẫn trực tiếp hoặc là những người thành công hoặc là các cái chuyên gia về sản phẩm hoặc là chuyên gia về bán hàng hoặc là những cái người có cùng giá trị có cùng giá trị với mình đó và B là là cầu nối là là cầu nối tức là cái sự kết nối giữa cái người này với người khác và C là viết tắt chữ customer đó là khách hàng đấy thì nó có ba yếu tố đó là người nổi tiếng này rồi người làm cầu nối này và khách hàng đó là viết tắt của uh, thành ba chữ là abc như vậy thì người hướng dẫn trực tiếp của bạn chắc chắn họ sẽ có một cái sự thành công nhất định rồi và cả cái chuyên gia về sản phẩm chuyên gia về bán hàng thì họ cũng đã có những cái sự thành công nhất định và do đó những kiến thức và kỹ năng của họ thì bạn có thể khai thác được Ừ, bởi vì sao chúng ta lại khai thác ừ, được những cái kiến thức và kỹ năng của họ ở đây chúng ta hiểu rằng là mỗi cái um, mỗi mỗi người thì sẽ có một cái um, cái tệp khách hàng khác nhau à, cho nên là mà mặt khác ấy, thì cái mô hình kinh doanh online này ấy, thì các bạn thấy rằng là cái sự phát triển hệ thống sẽ là đến toàn quốc do đó là ví dụ như tôi ở nghệ an chẳng hạn nhưng tôi có thể có đại lý ở tất cả mọi nơi ừ, trên toàn quốc vì vậy là mỗi người, mỗi người sẽ có một cái tệp cái khách hàng riêng à, cho nên cái việc mà hỗ trợ nhau thì chỉ để, để thành công hơn thôi chứ không có không không có ảnh hưởng gì cả từ tiếp nữa là những người có cùng giá trị để hỗ trợ lẫn nhau ví dụ như người bán hàng đại lý của tôi họ là giáo viên chẳng hạn hoặc là tôi là giáo viên chẳng hạn thì tôi hiểu được những cái đặc điểm những cái những ưu việt và những cũng như là những hạn chế của giáo viên và từ đó thì tôi có thể kết nối với những cái người cùng là giáo viên để họ có thể uh, hỗ trợ những người đến sau để nhằm cái mục đích là phát huy những cái ưu điểm và giới hạn những cái hạn chế của những cái người đó đó thì người làm cầu nối thì làm nhiệm vụ kết nối kết nối giữa các cái cái thành viên này giữa các cái bộ phận này để cho nó phát triển một cách nhịp nhàng như vậy khi vào trong cái hệ thống này rồi thì là à, để mà thực hiện tổ chức cái kỹ năng ABC này thì bạn có cần ít nhất phải bạn phải có 6 người đó là um, ưu tiên cả cái tuyến là theo tuyến dọc của mình và sau đó thì bạn có thể như các cái tuyến khác à, ví dụ như là tuyến về phần khách hàng chẳng hạn khách hàng khi họ đã dùng cái sản phẩm của bạn và một sản phẩm của à, hệ thống Duropi thì chúng ta từ tin rằng là tất cả các cái sản phẩm ở trong hệ thống Duropi đều là những cái sản phẩm mà nó đã được kiểm nghiệm kiểm chứng của các cái cơ quan chức năng cho nên và tuyệt đối không có hàng nhái hàng giả vì vậy thì khi mà chúng ta tư vấn bán hàng đúng với sản phẩm đúng với nhu cầu của khách hàng rồi ấy, thì chất lượng nó sẽ đảm bảo vì thế khi khách hàng sử dụng hàng hóa hài lòng thì mình sẽ sử dụng chính cái khách hàng họ cái khách hàng đi trước để mà à, thúc đẩy cái việc chốt sale của cái khách hàng đi sau họ những cái khách hàng à, của mình á, trước của mình họ sẽ chia sẻ những cái cái mà giá trị và những cái hàng hóa mà họ mua nó mang lại thì những người đi sau họ sẽ tin tưởng hơn và và sẽ chốt sale hiệu quả hơn là so với chính bản thân bạn chia sẻ ừ. vì vậy cái kỹ năng này là rất cần thiết tuy nhiên không phải là bạn phải thực hiện cái kỹ năng này à, để mà mà hoàn kỹ năng này hoàn toàn trong cái việc kinh doanh mà bạn có thể mượn người khác để thực hiện cái kỹ năng này đó dự á là cái người mà chuyên gia thì nó có ảnh hưởng ảnh hưởng đến những người khác và người B là khách hàng là người cho thông tin và đề cao cái người A và cái như người kết nối này á, người kết nối người C là người kết nối này thì họ sẽ là người uh, kết nối và kết nối làm thế nào để hiệu quả cả thúc đẩy được cả người B và thúc đẩy được cả những cái khách hàng mới đó thì vậy thì làm thế nào mà chúng ta đề cao được người A thứ nhất là chúng ta phải giới thiệu thì chúng ta phải giới thiệu khi mà chúng ta giới thiệu người A chẳng hạn ví dụ như các bạn đang um, làm có một cái à, đại lý có một cái người mà muốn tham gia vào hệ thống à, đó là họ muốn tìm hiểu cái hệ thống của các bạn nhưng bạn không đủ cái khả năng để mà có thể chia sẻ hoặc là bạn không tự tin để chia sẻ về cái mô hình thì bạn có thể nhờ cái người khác đó là ví dụ như bạn có thể nhờ người A để chia sẻ vậy thì trước khi mà bạn nhờ người A chia sẻ thì bạn sẽ giới thiệu về họ và khi bạn giới thiệu với họ thì bạn sẽ giới thiệu như thế nào cái đối tượng mà họ muốn tìm hiểu về mô hình của bạn hoàn toàn họ chưa bao giờ tiếp xúc với người A họ chưa bao giờ tiếp cận với người A và họ cũng không hình dung ra người A là như thế nào vì vậy thì người Á là người như thế nào là do bạn giới thiệu đúng ạ thì thứ nhất bạn giới thiệu thì bạn phải chọn người Á là như thế nha như thế nào thứ nhất là người phải có sự thành công và ngoài người phải có những một số những cái kết quả nhất định trong cái hệ thống kinh doanh của bạn và đó cũng có thể là người tuyến trên của bạn trực tiếp của bạn bởi vì sao người tuyến trên của bạn chắc chắn sẽ là người thành công hơn bạn và họ sẽ có nhiều kiến thức cũng như kỹ năng hơn bạn đó và họ đã tuyển được một số đại lý và công tác viên trong đó có bạn thì có nghĩa là cái kỹ năng làm việc với những cái người mới của họ sẽ tốt hơn bạn vì thế bạn có thể chia sẻ ngay từ và và giới, giới thiệu ngay với người mà tuyển trên của mình thứ hai là kỹ năng vượt trội và điểm mạnh ở đây chúng ta không nên giới thiệu một cách chung chung bởi vì ờ, ví dụ như là chúng ta có rất nhiều là trong hệ thống Ropi chúng ta có rất nhiều class rất nhiều là mentor nhưng mà mỗi người sẽ có một cái điểm vượt trội và một cái điểm mạnh riêng chứ không phải là ai cũng giống ai cả cho nên khi bạn giới thiệu thì bạn nên tìm hiểu họ và và để giới thiệu những cái điểm mạnh và điểm vượt trội họ sao cho đúng cho và cái cái thứ ba đó là giới thiệu cái tâm ảnh hưởng ảnh hưởng của cái người mà bạn muốn giới thiệu đó bạn kết nối tức là người á đấy thì nếu bạn muốn họ có tâm ảnh hưởng cái tâm ảnh hưởng của họ có thể ảnh hưởng lớn đến cái đối tượng mà bạn đang à, muốn chia sẻ à, cái cái mô hình với họ thì đầu tiên là bạn phải hiểu về cả cái um, những cái tiểu sự những cái câu chuyện những cái kinh nghiệm mà của người Á họ có thể có được mỗi người thì nó có một cái thế mạnh riêng và do đó bạn phải khai thác được điều này bạn phải nắm chắc điều này và thứ hai nữa là khi bạn chia sẻ về người Á cho cái người mới của bạn ấy, thì bạn phải thể hiện một sự tôn trọng và một cách rất là chân thật ví dụ như là ừ, đại lý của tôi chẳng hạn à, đại lý của tôi mà họ mới vào hệ thống và họ bán được tháng đầu tiên là hơn 2 triệu có một đại lý của tôi là họ là giáo viên mầm non um, một tháng đầu tiên của họ là được hơn 2 triệu và khi nhận lương họ cảm thấy rất là vui mừng họ chia sẻ với tôi rằng là chưa bao giờ nghĩ rằng là kinh doanh online nó lại có thể kiếm được tiền như thế bởi vì một tháng bạn đi dạy bạn chỉ được chưa đến 4 triệu mà trong khi đó bạn bán hàng online được hơn 2 triệu gần 2 triệu rưỡi thì về đó là một cái à, một, một cái điều rất là vui và có những cũng cũng có những đại lý họ là giáo viên và cũng là đồng nghiệp của tôi để họ có bán được những mỗi mỗi tháng họ có thể lên đến bốn năm triệu kể cả tiền ừ, hoa hồng và cái tiền à, cả cái tiền phần trăm khác hoa hồng bán lẻ và cả cái tiền phần trăm cả thì họ rất là vui tuy nhiên là họ có họ có thể họ có kỹ năng bán lẻ nhưng họ chưa có được cái kỹ năng về mở rộng đồ nhỏ vì vậy thì họ sẽ uh, ờ, nhớ đến tối chẳng hạn đó, họ thấy nhớ đến tối chẳng hạn thì như vậy là khi họ nhớ thì họ phải giới thiệu đó và khi giới thiệu thì họ phải giới thiệu bằng một cái sự tôn trọng và một một cách chân thật nhất và khi mà họ các bạn biết khi mà họ có một cái nguồn thu nhập thứ hai như thế rồi á, thì chắc chắn rằng á, là họ sẽ tôn trọng về công việc của họ và vì thế khi mà chia sẻ thì họ sẽ ừ, chia sẻ về người á à, đó về cái người chuyên gia đó thì họ sẽ chia sẻ một cách là rất là chân thật và tiếp theo nữa là giới thiệu một cách có cảm xúc và có năng lượng bởi vì cái cảm xúc ấy, thì nó có chúng ta biết là nó có cái quy luật về lây lan cảm xúc đúng không? thì cho nên là nếu như các bạn mình là một người mà có năng lượng nói chuyện có cảm xúc thì cái đối tác của bạn họ nghe cũng rất là có cảm xúc còn nếu các bạn nói chuyện một cách thơ ơ thì đương nhiên là đối đối tác của các bạn họ cũng nghe không nhiệt tình và tiếp theo nữa là chúng ta cần phải thể hiện một sự biết ơn bởi vì á, nếu giả sử như chúng ta kiếm được một tháng 30 triệu 40 triệu hay đơn giản chỉ là 50 triệu thôi một số người họ hoạt động không tích cực hoặc là các cái kỹ năng họ không tốt ấy, thì họ chỉ có một tháng khoảng là giảm triệu thôi thì các bạn biết đó khi ừ, không ai cho các bạn một tháng 50 triệu hết đó là công sức của các bạn tuy nhiên nếu để các bạn bước vào kiếm được cái đó thì phải có người phải có người hướng dẫn phải có người đưa đường các bạn do đó các bạn cần phải thể hiện một sự biết ơn nhất định tiếp theo là cái cuối cùng là nếu bạn muốn cái tầm ảnh hưởng của người ác càng lớn ấy, thì bạn càng phải tỏ ra mình khiêm tốn tức là cái tối của mình mà cái tối của bạn ấy nó càng nhỏ bao nhiêu thì bạn càng đề cao được người ác bấy nhiêu đó như vậy thì đây là một số các cái điều mà chúng ta cần quan tâm khi mà chúng ta giới thiệu người A cho cái đối tượng của các bạn và đương nhiên là khi mà các bạn giới thiệu người A cho đối tượng các bạn rồi thì các bạn cũng phải kết nối trở lại có nghĩa là các bạn phải kết nối giữa Ờ, nói chuyện với người A để để để chia sẻ cái đối tượng mà các bạn đang muốn là đưa họ vào hệ thống đang muốn chia sẻ cái mô hình kinh doanh cho họ đúng không thì khi bạn nói, bạn cũng phải nói rõ với người A là cái vấn đề là cái người mà họ muốn vào hệ thống họ muốn giới thiệu họ muốn bạn giới thiệu ấy họ vào ấy thì là nó có đặc điểm như thế nào để khi mà người Á khi mà bạn kết nối mà người Á họ nói chuyện trực tiếp với người đó thì họ sẽ cũng phải nắm bắt được những cái đặc điểm về tiểu sử về những cái câu chuyện của họ về những cái um, những cái ưu điểm và những cái hạn chế của họ để khai thác để khai thác và để bản thân họ nhận ra mình có những cái ưu điểm gì và hạn chế gì mà có thể phát triển được trong cái hệ thống kinh doanh của Dropy đúng không ạ vậy thì là làm thế nào chúng ta tin được người A người A là ai và làm thế nào mà chúng ta có thể kết nối được họ vậy người A là ai khi các bạn đưa khi các bạn vào trong hệ thống thì sẽ có người là trực tiếp đưa các bạn vào trong hệ thống giới thiệu các bạn vào trong hệ thống và các bạn vào trong hệ thống để các bạn kiếm tiền hóa hồng bán lẻ của các bạn ấy thì các bạn bán được bao nhiêu các bạn hưởng bấy nhiêu và cái người tuyển trên của các bạn không hề có một cái lời gì do đó họ cũng không phải là người có trách nhiệm để chia sẻ để kết nối để mở rộng hệ thống cho bạn mà chính bạn là người có trách nhiệm phải mở rộng hệ thống học hỏi tìm hiểu và mở rộng hệ thống cho mình nhưng mà nếu bạn muốn nhờ họ đúng không thì cái người mà bạn dễ nhớ nhất đó là tuyến trên của bạn tất nhiên là bạn thấy tuyến trên của bạn ấy ví dụ như bạn muốn chia sẻ bạn muốn là tuyến trên của bạn giúp đỡ bạn mà chia sẻ bạn mà ờ, cái chia sẻ về cái mô hình cho một ai đó giúp bạn thì không bạn hoàn toàn không không trả phí cho họ vì vậy thì cái việc kết nối giữa họ với bạn là hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ do đó cho nên là khi mà chúng ta đã ở trong cái hệ thống của trophy rồi thì chúng ta cũng nên có những cái mối quan hệ đối với tuyến trên chia sẻ đối với uh, tuyến trên để làm thế nào mà khi bạn nhớ ấy bạn chỉ cần nhấp máy hoặc nhắn tin một cái là ngày mai hay nghi kia vào giờ nào đó nhờ chia sẻ cho một cái à, bạn mà đang tìm hiểu về cái mô hình của Ropi đó chẳng hạn họ nhận lời thì như vậy có nghĩa là họ đã bỏ một khoảng thời gian là một buổi tối hay một buổi chiều hay là một buổi sáng hay một vài tiếng đồng hồ gì đó để chia sẻ để ờ, tuyển cái đại lý và công tác viên giúp bạn hoàn toàn là giúp bạn đúng ạ thì như vậy đó cái việc cái quan hệ của chúng ta nó cũng phải tốt với những cái người với những cái người đó thì họ mới có thể làm sẵn sàng cho bạn bởi vì đại lý bởi vì tuyến trên của bạn họ không phải chỉ có bạn là đại lý mà họ thậm chí họ còn có cả nghìn vài chục nghìn đại lý ở toàn quốc mà nếu như mà ngày nào cũng có người nhờ như thế thì người ta đâu có thời gian để làm việc khác nữa và khi người ta chia sẻ cho bạn thì người ta mất ra 2 tiếng 3 tiếng và có những cái thời gian mà họ làm việc cho họ là là bị mất đi 2 đến 3 tiếng đúng không cho nên á, là người tuyển trên của bạn bạn phải kết nối lúc nãy ở cái phần đầu tôi có nói các bạn để cái hoạt động tốt cái kỹ năng ABC thì các bạn nên kết nối ít nhất là với 6 người trong đó đặc biệt là người theo tuyển dọc đó là người thứ nhất là người trực tiếp tuyển bạn vào thì chắc chắn là sẽ là người uh, họ sẽ gần gũi với bạn nhất và bạn sẽ chia sẻ được nhiều nhất ngoài ra bạn cũng có thể kết nối với những người tuyển trên và những người thuộc các cái tuyến khác mà họ có các kỹ năng mà bạn đang cần ví dụ như nếu bạn uh, giới thiệu cái mô hình đó cho một cái người mà họ đang là giáo viên thì bạn sẽ kết nối ngay với một người mà à, là giáo viên nếu bạn không phải là giáo viên thì bạn sẽ kết nối ngay một người đang là giáo viên mà đang hoạt động trong cái hệ thống của Europi và đã có những cái thành quả nhất định nhờ họ nhờ họ để họ chia sẻ bởi vì họ sẽ nắm bắt được rất rõ cái đặc điểm của giáo viên ưu điểm lợi thế của giáo viên và cái kể cả cái cách mà chọn sản phẩm đó thì là nó sẽ làm một cách rất hiệu quả hoặc là nếu như bạn tuyển được bạn có một cái người họ liên quan đến nghề xây dựng và họ đi vào hệ thống đã có một cái sự thành công nhất định và bây giờ bạn có một người muốn vào hệ thống cũng phải nghe đó nếu bạn không phải nghe đó thì bạn không hiểu cái đặc điểm của nghề đó nó như thế nào và bạn phải kết nối ngay với cái người mà họ đã làm cái nghề đó nghề xây dựng và cũng hoạt động trong hệ thống Dropi để mà có thể à, chia sẻ với người đó để có thể làm thế nào chia sẻ bắt đầu từ những cái khó khăn ví dụ như người xây dựng thì họ bước vào như thì bắt đầu là khó khăn là gì khó khăn về thời gian hay khó khăn về kỹ năng hay là khó khăn về uh, tìm kiếm khách hàng hay là khó khăn về cái gì đó thì họ cũng đã trải qua những cái khó khăn đó và họ đã tiến tới những cái thành công nhất định của ngày hôm nay thì những người mới họ cũng có thể làm được điều đó và thông qua cái việc chia sẻ đó thì người mới họ sẽ ừ, có một cái cảm giác là thoải mái hơn tự nhiên hơn và cái cách tiếp cận nó sẽ tốt hơn là so với tất cả mọi điều mà được nhận từ bạn chia sẻ vì vậy cho nên là chúng tôi cũng nhấn mạnh lại rằng là tất cả những người mà vào hệ thống vào hệ thống ờ, kinh doanh online của Ruby ấy, thì chúng ta không yêu cầu là chúng ta phải có cả cái kiến thức và kỹ năng trước đó mà khi chúng ta vào thì hệ thống hệ thống sẽ đào tạo cho chúng ta các kiến thức về kỹ năng ngoài cái việc đào tạo ra mà nếu chúng ta cũng chưa làm tốt ví dụ như cái mở rộng mở rộng hệ thống này chẳng hạn thì các bạn lại có thể kết nối với những người khác à, sử dụng cái kỹ năng ABC này để mà lấy cái cái lời thế của người khác để làm cái công cụ kiếm tiền cho mình đó tất nhiên là tôi cũng nhắc lại là khi các bạn muốn kết nối với những cái với những cái, cái đại lý và công tác viên hoặc là những cái chuyên gia khác ừ, ví dụ như các bạn có thể nắm rõ là trong hệ thống ai là người à, ai là người người bán hàng mỹ phẩm tốt nhất ai là người bán hàng đôi gia dụng vũ trang tốt nhất ai là người bán hàng về thế giới lọc nước tốt nhất thì chắc chắn là những người làm tốt lĩnh vực đó thì họ sẽ hiểu sâu về lĩnh vực đó và nếu mà bạn chưa làm tốt được cái lĩnh vực đó thì bạn sẽ phải kết nối với họ ví dụ như thế mạnh của mỗi người nếu bạn là nếu bạn có thế mạnh về thời trang thì bạn chuyên bán thời trang nhưng mà có những người họ là khách hàng của bạn họ là muốn mua về à, cả cái sản phẩm về đồ gia dụng của cô trang như máy rửa bát hay là máy giặt hay là cả máy sấy hay là cả cái máy à, à, ép chầm chẳng hạn mà bạn không hiểu bạn đọc cả thông số kỹ thuật bạn không hiểu bạn nghe các cái buổi tư vấn của các cái chuyên gia của các nhà phân phối bạn không hiểu thì lập tức bạn phải tìm hiểu những cái người nằm trong danh sách của các bạn là khi nào có khách hàng bạn sẽ kết nối ngay với họ và nhờ họ tư vấn tôi có một ừ, bạn là đại lý của tôi thông thường thì bạn là giáo viên mầm non và bạn rất ít bán những cái sản phẩm liên quan đến cú chén chủ yếu là bạn bán các cái sản phẩm liên quan đến mầm non như là sữa như là các cái cái um, à, các cái cái cái thực phẩm mà để cho học sinh mầm non nhưng mà có đồng nghiệp của họ là hỏi uh, cái sản phẩm về robot thì ngay lập tức là tôi cũng đã giảng là nếu như mà bạn không bạn không có cái chuyên môn bạn không có cái kiến thức về cái lĩnh vực nào đó thì không nên tư vấn cho khách hàng bởi vì cái lần đầu tiên mà chúng ta tư vấn cho khách hàng là cái lần quan trọng nhất và nếu các bạn tư vấn sai thì đảm bảo họ không bao giờ nghe các bạn lần thứ hai vì thế cho nên là bạn nên ngay lập tức là kết nối với tôi và nói là nhờ muốn nhờ như thế và ừ, tôi nói là được thôi tôi sẽ sẵn sàng làm cái việc đó đúng không ạ bởi vì họ là đại lý của tôi mà nên tôi sẵn sàng làm việc đó và nếu như những cái đại lý mà họ đã phát triển hệ thống của họ rồi á thì họ sẽ có nhiều kỹ năng hơn còn những cái đại lý mới thì tôi rất là ưu tiên à, tôi rất là ưu tiên còn cả, cả cái, cái cả cái đại lý khác ấy thì cũng có thể là mình cũng không không phải là sắp xếp được tất cả các thời gian để làm tốt cái việc là um, hỗ trợ cho tất cả các đại lý bằng cái sức của mình nhưng mình có thể kết nối giúp họ mình cũng có thể là kết nối giúp um, họ bên cái cái uh, kỹ thuật của cô trẻ để họ tư vấn tất nhiên là dân kỹ thuật thì họ sẽ nắm rất là chắc và họ sẽ hỏi xem thử là cái uh, vấn đề của cái khách hàng nó nằm ở đâu uh, robot thì nó có nhiều loại và khách hàng muốn mua loại nào cũng như thế máy rửa bát hoặc là máy giặt máy sấy cũng tương tự như thế đúng không ạ thì các bạn có thể vận dụng một cách tối đa cái việc đó um, cho nên là khi vào trong hệ thống thì chúng ta hệ thống của Ropi thì chúng ta đừng có từ may mò một mình cái việc mà học bằng năm ấy em hàng ngày là chúng ta phải học để có thêm kiến thức chúng ta phải học các kỹ năng nhưng khi chúng ta vận dụng kỹ năng nó chưa tốt thì chúng ta nên sử dụng cái kỹ năng ABC tức là kết nối kết nối để nhờ họ chia sẻ à, kết nối để để cái lấy được cái cái sức mạnh của người khác hỗ trợ cho mình trong những cái thời điểm mà à, mình rất là khó khăn và chưa có thể chưa thể làm tốt được cái việc đó và sau dần dần thì mình có thể ví dụ như là khi bạn nhờ bạn nhờ cái người tuyển trên của bạn mở zoom để tư vấn cho một cái người mới của bạn thì bạn cũng có thể vào và nghe và nhiều lần như thế nhiều lần như thế thì bạn sẽ làm được cái việc đó đúng ạ ờ, bạn sẽ làm được cái việc đó đó thì là dần dần như thế thì bạn là, là sẽ là chuyên gia và khi công tác viên của đại lý và đại lý của bạn vào thì bạn lại phải chia sẻ lại những cái kiến thức đó những cái kỹ năng đó cho họ và bạn cũng phải sẵn sàng hỗ trợ họ như là cả tuyến trên đã hỗ trợ bạn đúng ạ đó thì đây là cái kỹ năng abc mà à, mà mình muốn chia sẻ hy vọng rằng là những cái kỹ năng mà mình vừa mới chia sẻ à, nó có thể à, là thúc đẩy cho các bạn à, nếu các bạn nghe lại muốn nghe lại và dễ tìm các cái video mà Phương đã chia sẻ thì à, các bạn vui lòng bấm vào đăng ký kênh để có thể cập nhật các cái video mới nhất và với cái phần chia sẻ thì Phương sẽ chia sẻ một cách ngắn gọn nhất để có thể các bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần mà không mất thời gian xin chân thành cảm ơn các bạn